Trước tiên là hãy giới thiệu về bản thân mình trước Dạ em chào chị à, Cát Tường, à, chào bạn ở bên kia Em tên là Nguyễn Minh Nhật, em à, đến từ Sài Gòn Và em đang à, làm à, phó phòng kinh doanh của công ty à, nông sản Lavica Dạ em năm nay à, 30 tuổi rồi 30 tuổi, quê dạ. mình ở Sài Gòn luôn hay là ở dạ, đâu quê em? mình ở Sài Gòn luôn Ở dạ. Sài Gòn luôn, quê 30 tuổi, công việc cũng tương đối ổn định rồi đúng không? Dạ Mời em gái Chào chị Cát Tường, chào anh bạn chơi bên kia ạ à, Em tên là Phúc, hiện là em làm về quản lý chất lượng của xét nghiệm Em 31 à, tuổi Xét nghiệm là xét nghiệm về Ví dụ như chị đi lấy máu đó chị Ồ oh. dạ. <laughs> Vậy là mình làm trong bệnh viện hay sao? Dạ không, tức là trung tâm em chỉ là kiểm tra chất lượng của những cái chỗ mà họ làm xét nghiệm Chứ bên em không có trực tiếp làm À Em quê ở Bến Tre Quê Bến Tre Dạ 31 tuổi là sinh năm bao nhiêu? Dạ 88 1988 dạ. Em sinh năm bao nhiêu? 89 89 à, ha, ha. Em có ngại khi bạn trai mình nhỏ hơn mình chút xíu không? dạ vấn đề là nếu như mà người bạn trai ờ, chững chạc đủ già hơn em là tốt chị chững chạc đủ già phải bản lĩnh nữa <laughs> em có cảm thấy đủ tự tin không tự tin tự tin thì phải kêu à em ơi hãy cho anh cơ hội em ơi hãy cho anh cơ hội đúng rồi <laughs> anh có những ưu điểm và khuyết điểm gì anh rất là hòa đồng ừ. và anh ờ, có ý chí cầu tiến chịu trách nhiệm những hành động của mình làm không nhậu nhẹt và không hút thuốc à. không nhậu nhẹt không hút thuốc một chàng trai ở thời buổi 4.0 này hơi khó có tài lẻ gì không thì em cũng có khả năng hát nhưng mà không được hay cho lắm Kệ, bây giờ hát bài cho không khí nó vui lên tặng cổ cổ nghe trước rồi để cổ nghe giọng của đoán hình nền từ bao lâu nay anh vẫn mãi cô đơn bơ vơ bao lâu rồi anh đâu hay ngày cứ thế trôi qua mình mang riêng anh một mình nơi đây những phút giây trôi qua tầm tay chờ một ai đó đến bên anh lắng nghe những tâm tư này là tiếng anh âm là em đến bên anh cho vơi điều phiền ngày hôm qua quên đấy <laughs> lặng hơi cũng lặng hơi ca sĩ lắm không dạ. cũng ghê lắm mà được bây giờ tới phiên em đó <laughs> Ờ, em cũng vui vẻ hòa đồng đến một nơi là em có thể là chủ động làm quen và kết nối các mối quan hệ còn à, về khuyết điểm của mình thì có lẽ như là em là một người nóng tính nóng vội có những lúc mà tình cảm nó lấn át quá lý trí thì mình lại không có kiểm soát được ừ. tình trường của hai bạn thì sao em đã có trải qua hai mối tình có một mối tình mà em đã trải qua một năm rưỡi tụi em làm chung câu mà người ta nói là làm chung thì với nhau không có phù hợp thì cũng là đúng cho nên là em hy vọng là tìm được một người nào đó mà không có cùng làm chung ngành nhưng mà phải dạ. hiểu được cái việc làm của mình và dạ, ủng hộ dạ. thông cảm cho mình đúng dạ, không đúng rồi chị à, còn em tình trường mình như thế nào thì em à, cũng à, trải qua hai mối tình trước em à, thì em làm trong ngành quảng cáo á em quản lý nhân viên tiếp thị đa số là busy bạn gái em ờ, thử lầm và ghen oh, nhưng tà. mà thật em có cũng ngó nghiêng ngó ngửa ngó dọc ngó ngang không dạ không nhân viên của mình không à em nghĩ bản thân mình có phải là người chung thủy không có à chắc chắn chắc chắn em có tật xấu gì không thì em uh, lâu lâu em cũng hay uh, quyết định uh, hơi uh, vội vã trong cuộc sống thì mỗi khi uh, vấp ngã hoặc là mỗi khi uh, mỗi khi buồn hoặc là mỗi khi à, mỗi khi thích... mỗi khi buồn em hay ngã hả <laughs> thì em uh, hay đi uh, đi đâu đi quán bar với bạn trời ơi hết hồn wow. tưởng đâu làm gì à, hay đi quán bar vậy là dạ. cũng ăn chơi dữ lắm không có lâu lâu rồi chị lâu lâu thôi <laughs> hả thế còn em em có tật xấu gì không em nghe anh bên kia nói là nóng tính em cũng sợ tại vì em cũng em nóng cũng tính hai, hai bên mà nóng nóng về không biết cháy nhà lúc nào ngày xưa thì em nóng thì em sẽ nói nói hết mọi thứ ra mà một cách không kiểm soát với những người thân thì cái, cái tính nóng của em nó lộ rõ ừ. hơn ừ. em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào mẫu người bạn trai của em là điềm đạm một chút để hai người cùng có thể chia sẻ và và giải quyết được vấn đề với nhau ta nói là luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu nhưng mà em chỉ cần là luôn luôn lắng nghe và trả lời không cần hiểu im lặng rất là đáng sợ đúng không dạ, dạ. chị cũng rất dạ. là sợ ai mà cứ im im im im đúng im. rồi thích hay không thích ví dụ mình nói phải có cái phản ứng để mình biết là ờ có đang nghe mình nói hay không vậy còn em em muốn tìm một mẫu người như thế nào biết chia sẻ cảm thông với ờ, công việc của em nếu mà nóng tính thì một người nóng thì một người nguội bên giận dạ, căng thì bên phải dùng đó về ngoại hình thì ngoại hình thì uh, thấp hơn em xíu rồi đó em cao bao nhiêu dạ em cao mét sáu mươi bảy còn gì nữa cao thấp mập ốm quan trọng là cái tính cách của người đó có phù hợp với em hay không Rồi. biết yêu thương gia đình ba mẹ hai bên em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào về ngoại hình chắc là cao hơn em chút xíu là được rồi không nếu cần thì em mang về thấp chưa gì hết đã thấy quân binh bạn trai rồi gì nữa đó là không thích cạo chọc táo tăm trổ nhiều sợ sầm lắm bên đây sợ sầm lắm không có bụng bia thì tốt chị sẽ đưa hình của em cho anh này xem để anh tìm ra em dạ em hãy nói cho anh nghe ba từ về bản thân mình em rất hay cười vui vẻ răng em rất là đẹp hay cười vui vẻ răng đẹp tìm đi cưng đoán đúng có thưởng nè vân vân giữa giữa em đã đoán trúng rồi đó <laughs> thời khắc quan trọng đã đến bây giờ chị từ mở cái cửa ha trái tim này ra để cho hai bạn trực tiếp gặp nhau để xem cái cảm nhận của mình đoán có đúng hay không nha xem số so số xem số so số nhưng mà sai rồi xé đi cưng tự thấy xấu hổ chưa <laughs> xấu hổ rồi chị xấu hổ rồi ha cảm nhận đầu tiên khi hai bạn ờ, mở cửa trái tim ra hai bạn nhìn thấy nhau thì bạn cảm nhận như thế nào nụ cười duyên bạn dễ thương à <laughs> nãy em tính tổng đây mà <laughs> tính chặt rồi thế còn em gái em cảm nhận như thế nào về người bạn trai ngồi trước mặt mình lúc nghe giọng nói thì em nghĩ là anh sẽ ốm hơn nghe giọng nói mà biết ốm không <laughs> nghe nó thanh thanh đó chị có nghĩa là nhìn cái hình nền không có không có trúng với cái gì em đoán đúng không <laughs> bao lâu nữa thì mình sẽ kết hôn nếu như mình tìm được người vừa ý thời điểm là do hai bên thống nhất em không có vấn đề gì khó khăn ừ. dạ em thì à, tầm à, uh, 6 tháng được một năm mà chủ yếu là hai đứa có tìm hiểu nhau đủ chưa bây giờ chị sẽ cho hai bạn một thử một cái trò chơi rất là cũng là khá vui bóc trúng yêu cầu gì là mình phải làm à. không được đổi không được ờ, đòi bóc lại rồi em hãy đọc lớn lên cái gì mà mà hốt hoảng dữ vậy <laughs> bạn hãy hôn tay người đối diện và bạn cảm nhận như thế nữa nào hả à, đưa qua chứ còn chờ gì nữa cứ lên đi mắt công ta chồm để tôi tiết lộ cho nghe một bí mật hôn đi rồi tôi tiết lộ cho nghe <laughs> em thấy bàn tay ấm em thích người có bàn tay ấm tại sao chị nói à, em là phải đứng lên đưa tay qua cho cổ biết không dạ. bữa nay hẹn hò đó rồi cổ là chắc là tâm thần bị hơi bấn loạn hay sao hôm qua mới bị té bây giờ cái chân là đi cà nhắc cà nhắc có băng bó nữa kìa chút xíu nhớ săn săn sóc vết thương nha dạ. bóc cái cơn bóc câu đi qua hung chân nè <laughs> bạn hãy trả lời một câu hỏi bất kỳ từ đối phương giả sử như ờ, hôm nay có một việc rất là gấp ở ờ, công ty thì anh có đến không À, hôm nay à, đám cưới của à, sếp anh á sếp anh mời anh là để phụ cho sếp anh nhưng mà anh đã bỏ và đã tới đây à, <laughs> câu trả lời rất là vừa lòng ha dạ bây giờ đã đến lúc phải ăn thôi các bạn ạ à. dạ. hôm nay thì tường có đã gọi sẵn cho các bạn thức ăn nhanh của quán Mr Stick mọi người nếu mà muốn thưởng thức những món ăn nhanh à, tại uh, Mr Stick thì mọi người có thể gọi điện thoại là 028 6275 4069 cả nhà nha và hôm nay thì tường đã order sẵn cho hai bạn rồi đây là cơm bò sốt cay hàng Hàn Quốc của quán Mr. Tip mình có thể đến ăn trực tiếp luôn tại địa chỉ này à, hoặc là mình cũng có thể là gọi điện thoại số hotline có sẵn lên hộp cơm luôn bây giờ sẽ cho cho các bạn ít phút để mà vừa ăn uống vừa trò chuyện với nhau nha tìm hiểu dạ. nhau thật là kỹ một lát chị tường quay trở lại là chị tường sẽ biết được kết quả hai bạn có đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau hay dạ, không dạ. à, mời em dùng dạ mời anh em ăn được cay không ạ em ăn được cay rất là ít à, cũng không ăn được cay anh làm bên kinh doanh chắc cũng thường hay tiếp khách nhỉ mà anh không ít uống bia rượu thế rồi tiếp khách làm sao thì có người khác uống giùm hiện tại là anh đang ở đâu anh đang ở quận 12 rồi em đang ở đâu em ở bình tân <laughs> cũng gần cơm này khá cay ha dạ cay quá ví dụ như là một bạn nữ trong công ty anh sẽ nhắn tin cho anh hỏi han giả sử như thân mật một chút giả sử mà anh đã có bạn gái rồi à, hoặc là anh đã có vợ rồi thì anh sẽ trả lời như thế nào nếu mà anh có bạn gái rồi thì anh chưa trả lời còn em nếu mà nhân viên của anh nhắn tin cho anh nếu mà em thấy thì em à, sẽ nghĩ như thế nào quan trọng là anh có kể cho em nghe về những người đó hay không anh sẽ kể cho em là nhân viên của anh là có những ai những ai nếu như mà anh đã nói là à anh có những người bạn này hoặc là những nhân viên này nhắn tin nhưng mà đừng có ngọt ngào quá là không được <laughs> nếu mà quen thì mình phải uh, tin tưởng lẫn nhau và chia sẻ với nhau lúc trước anh cũng hay đi uh, đà nẵng thì lâu lâu thì cũng đi một hai tuần <laughs> thì em có à, <laughs> có ghen hay không á em đi theo luôn <laughs> chưa dạ rồi cay quá chị ơi cay quá hả em không em không biết ăn cay cay hả nãy giờ hai bạn trao đổi được nhiều chưa cũng được khá khá được khá khá thời gian tâm sự trò chuyện là hết rồi bây giờ nếu như các bạn đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau á thì các bạn sẽ cùng nắm tay nhau ra về có thể hẹn hò xem phim nếu như các bạn không đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau các bạn vẫn có cơ hội à, tham gia chương trình à, offline các bạn muốn hẹn hò hãy suy nghĩ thật kỹ khi chúng ta quyết định bấm nút và trước khi đưa ra quyết định đó thì hai bạn hãy nói cho đối phương biết hiện tại cảm nhận của mình như thế nào để có thể bày tỏ được cái nỗi lòng của mình ngay trong giờ phút này anh tặng em một bài à, bốn câu thơ mãi mãi trong tim một bóng hình một người lãnh chọn trái tim tôi ngoài ra tất cả đều vô nghĩa tất cả xa ngoài ánh mắt tôi cảm ơn anh bài thơ này là mới sáng tác hay sáng tác sẵn hay là thơ này là thơ sưu tầm ở đâu em sáng tác em sáng tác dạ sáng tác hồi nào mới hồi nãy tin được không tin được không <laughs> tin tin, à? sơ. em dễ tin lắm miệng lưỡi lắm á dữ dằn lắm nha rồi em cảm nhận như thế nào về ảnh trước khi kéo cái rèm ra thì em có một cái cảm nhận khác khi mà kéo rèm ra thì em cảm giác là anh chín chắn hơn chững chạc hơn cái suy nghĩ ban đầu của em cảm giác đây là một người ờ, em có thể tin tưởng được mời hai bạn đặt tay vào nút bấm chúng ta hãy nhắm mắt lại và suy nghĩ lại tất cả những gì chúng ta đã chia sẻ với nhau từ nãy đến giờ hãy bấm theo trái tim của mình một hai ba hai mảnh ghép của trái tim đã cùng sáng đèn lên hãy chăm sóc bạn gái ấy nha dạ bây giờ chúng ta có thể nắm tay nhau rồi cảm nhận cái nắm tay này như thế nào em không không thể à, tả nổi <laughs> không thể tả nổi các từ xin gửi tặng hai bạn một cái vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chính Thắng chúc hai bạn có những khoảng thời gian ở bên nhau tìm hiểu nhau và xem những bộ phim thật là lãng mạn cảm ơn hai bạn rất nhiều chương trình bạn muốn hẹn hò phiên bản hẹn ăn trưa xin phép được tạm dừng tại đây quý vị nhớ đón xem chương trình vào khung giờ rất quen